giờ BA Cipher River by AKS Squad à. Không còn rap tình yêu nữa Nghe này Ây yo Big City Boy đến từ Nam Định Đại diện cho hip hop banking Mấy thằng ngu muốn được phổ độ Đem sách vở đến tìm anh thỉnh Mới học rap được dăm ba câu Sau ở tớ mình rap thành kinh Ta tự hỏi phải đam ba không Mà sao mày muốn được hành kinh Ta cứ rap tiếp Tay cầm chắp viết Mày tự khắc biết Giống như giáo dục cải cách Chúng mày sợ tao cắt tiết Nên cũng chắc biết Mày còn nhớ đến chữ thất bại Thì tao bắt viết Thế nên mỗi khi online Ta đem đến cho mày nỗi sợ đó con trai Sinh viên năm hai như chính tao có đủ Để cho xác mày nằm dài Mấy thằng bất tài Đam mê không dám theo đuổi Hèn chi rất mày đánh cất mai cút về số cũ với đam mê bị mất mãi nói chung rất dài mấy thằng ăn hại không thể nào cố cho ta để tâm không thể mất ngay vì chính mày nằm ở dưới đất chỗ cho ta để chân Uh. yeah